chào bà nhá à, à con chào bà ồ oh, khỏe không bà ơi bà còn nhớ con không à bà ăn cơm chưa nằm máu chưa ờ, này lấy hồ hộp bơ ra là xính gì dịch được không không dịch được ờ, dạ. Đấy, tiếng ờ, mông của đồng bào sơn vĩ ao ui rồi ôi bà nấu cơm này đen đấy mà nhá ba nào máu chưa ba này phải là này phải là ra chưa ăn à ờ, Ba có biết tiền mới được ăn nhá mới nào máu dưới kho dưới kho món nọ mấy kho mẹ vô món nọ bỏ ừ. à, bạn ờ. Này, ờ, ờ, ờ, đấy nhá <laughs> cất đi cất đi bà bà cất đi cất à? trộm đấy mỗi chèo chế là lon gà là ừ. ờ cất đút vào người đút vào người nó đã giờ quên nó người chơi vợ người ừ. chơi vợ không bao giờ to ông mất cho chén nó cho ra ờ rõ tao mới chưa mình phải đe hảo không ừ. <laughs> bà rất là cười tươi <laughs> rằng được con con cười tươi lắm à, thôi Đây mấy bé chứ lên lấy kẹo nào. Rồi tiếp là có tiền rồi. Này, học hết à? rồi. Nhiều. À? à đây. Bắt à. ra này. Bắt ra. Đấy, bác cho bác cho. Ờ, xin bác nhá. Ừ. Bác xin. Này. Ờ, cho mấy cho cả lớn cho. À, bác ha, cháu. Lớn. Ô, đi về đi lắng chưa lắng này, tắm chưa à? Đi về nhá. Đây bé này kẹo này. Cho này. Đúng chưa? Chào quý vị khán giả. Hôm nay à, Sơn và cháu xính và bạn Đức đi thăm lại các hoàn cảnh nhà sáu mẹ con mà trước em Giang ấy có giúp đỡ xây căn nhà. Thì hôm nay à, Sơn đi tranh thủ về lại thăm gia đình xem cuộc sống à, của sáu mẹ con ấy, như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Có nhà không nhỉ? nóng nóng chắc vâng vâng vâng vâng Ơ nhá cho em mail vâng, vâng, rồi vâng. ra làm gì đấy Cửa chị Con này rào hết rồi à Ờ, con bò đấy quá, bò không biết lớn chưa? Xính Bò... Bò chưa lớn à? Chắc lớn rồi đấy đúng không? Ồ, lớn thế rồi dạ. Thôi vào đó, ờ, thân nhà gia đình một chút nhỉ dạ, Đang làm nương mà, gửi cho cháu kẹo nhá ờ, Cháu xe á dạ, Ừ. Với ờ, ấy là chú này là ấy nhỉ? Ừ, chú kẹo cho các cháu. Được. Nó tha này xin bác đi cho xanh gì nói à cho xanh gì nói à giờ sáu đứa mà này cho xanh gì nói à mày à bé này học lớp mấy rồi à cả gái cả đấy lớp mấy rồi lớp năm à à bé kia này cho xanh thì nói à cho xanh cô này hay khóc mà Ô sáu bé cơ mà. Đây mình có sáu cháu mà. Đây có đây, đây có mình có ba. Một hai ba bốn còn hai bé nữa đâu? Đi đâu rồi? Để xem nhà này ờ, lợn bò có nhiều không? Ừ. Xem là kinh tế ra Đi xem sang thăm gia đình xem là À, xem, xem bò phát triển, xem bò, xem bò phát triển bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò. Bò nó mấy con ấy rất là nhiều khó chính bảo lợn đẹp cũng sạch nên là hơi ờ, đấy giờ chăm bò đây thôi bò to không chưa ừ. ô con bò to lắm <laughs> cứ chữa nhiều lâu nhỉ con bò này con bò này con to bằng con bò hôm qua nhỉ con này phải 30 triệu nữa ừ. ăn nhau con qua Tiên nhà này không nuôi ừ. lợn à? Bò to nhanh nhỉ? Không nuôi lợn à? Ừ. Thì mỗi một con bò không ừ. rồi. Đấy để được một con rồi anh Sơn ạ. Đâu? Đây. Con nó đây. À, à có. Con ờ. được hay con cái? Để con được hay con cái? <laughs> Chính. Nó để nó có thân bây giờ. Con bò được là đắt tiền đấy. Giống mẹ như đúc nhỉ? Ừ. Con bò này trước là đẹp nhất mà bò được mua bò cho bò là của trước của ai hỗ trợ nhỉ đây của anh Minh À, ở nhà, ừ. ở nhà đi em bé hoa sang nhà nhỉ sang mặt vàng này bôi nghệ à đấy ô bé thì đã đạt mắt của cháu nhưng bị sao nhỉ chân nó không hiểu nó sợ lắm tay này bị cháu khác tay này đấy có tiền đến phẫu thuật à. này thì mới làm nào đâu cháu nào chưa được đây con cháu này ừ. con anh biết chia cho các cháu nào đấy là cho cháu có than này. Chất xanh thì lo nha. tao mà chất xanh thì lo nha. Chất xanh nhá. Ừ. Chất xanh thì lo này tụi. Đây chất xanh nhá. Chất xanh à. Ờ không, chịu khó học giỏi nhá. Ừ, à, ừ. à. Xin bác ấy, nhờ xin à. bác Sơn. Đấy, ngon đấy. Con này. Cháu xanh, cháu xanh à lên à. Này bé kia. Ờ, bé kia có chưa? Này con ơi có các anh chị lo này ừ đi đi bố đi bố ôi nắng quá đường này sao nhỉ đường dạ, này đi ạ rồi được khoảng nó lên như thế chỗ này đây là dụng nhai ở à, dính của nhà đấy nhà bác bác già bối bó dạ, dạ đúng rồi ừ. Này, Ừ, trồng ngô như chưa à, đang gieo đang lên này này có tiền thả cá đấy đấy là thả cá đấy ừ chưa thả cá đấy Đây ngô đang trồng Sơn ạ Ừ ngô này mà chắc một mấy tuần rồi ờ, Tuần thôi Cái này bón phân chưa? Ờ, Xính Chưa chưa, phân là chưa bón Chưa, à, chưa bón Bây giờ Cái ngô này chắc trồng được hơn tuần thôi ừ. Ủa, bò này bò. to chưa anh Sơn ơi? Dạ, bò này. Dạ, cái hai con bò to thế. Đấy, nhà này cũng ờ, phát triển kinh tế cũng giỏi đấy. Bây giờ bé Hoa như là bò cũng đẻ rồi sao á? Bò cũng đẻ được. Ừ đấy. Để làm được hàng rào B40 này. À, nhớ không? Được ừ. không nhá? Được không? Chắc xe này rồi. Ừ. Ừ. Được không? Nó mọt chưa? Nó em Nó mọt sụt to à? Thế à, sụt to mọt chứ à? Nó mọt rồi Chưa, chưa, chưa. Đấy, bé. Sơn ờ, đưa kẹo cho bé Hoa. Ơi, Hoa đây, Hoa không nhìn thấy vì các bạn nhà cũng à, khá là lâu rồi, một năm rưỡi nay rồi. Mai. Hoa, hoa. Mai. Sơn gọi kìa. Số à, xanh gì nó à, Mai à? Số dạ. xanh à? Hoa ừ. xanh là cả, số ừ. à, xanh gì dạ, nó mà mất tha, mất số. Ở đây có thịt bảo Có cái nào mua hàng cá cô dạ. Cô giảm hơn cái tầng cá cô có cái nữa và hai chị em chia nhau kẹo bánh à, chị Hoa nhá, hỏi chị Hoa, chỗ chị Hoa nó bánh kẹo. Chị em chỉ có mai phái thả nên nó về. Chị ừ. Hoa vẫn vẫn à, khỏe mạnh. À, chào ông nhá. Dạ. <laughs> Bố của dạ bé Hoa <laughs> đang làm à, dạ trồng bò quá. Ờ, cắt cỏ bò. Ừ, chị dọ. Chị à? Ôi chị chị tao. Ôi chị chị tao dưới nó à? Ờ, <laughs> nhận ra không? Đó. À, đây nhận ra không? Ờ, chị tao à. Ôi chị tao à? Ờ, chị tao. Ờ con chó 먼저 진정 à sơn chó nó như quá kỳ tơ nè ừ. nhận ra bác nhưng mà không nhớ tên đúng không không nhớ tên vẫn nhận ra không nhớ tên nhưng mà hỏi mắt của của, của cô là đã tốt hơn cho xem rồi không ạ rồi bình thường rồi bình thường đấy ông nó không muốn nhận thì chỉ là pizza nó không muốn nhìn đến muốn chịu phú à muốn chịu phú à hơi mở mà nhưng mà đừng đừng dụi nhiều mắt nên phải có con thuốc dạ, nhỏ mắt nữa tốt mua mua dạ, dạ. mua thêm thuốc nhỏ mắt thì thoảng đi làm bụi không phải nó không thể như như một trăm phần trăm được nhưng mà nó phải tám chín mươi phần trăm ok rồi vẫn nhìn nhìn được nhìn xa thôi mờ thôi nhìn gần thì thoải mái như, như của cháu của cháu bây giờ cũng nhìn nhìn được mà ừ, xa đây vâng. thì không thể hồi phục một trăm phần trăm như, như hồi trẻ được nó sẽ chỉ khoảng tám chín mươi phần trăm thôi thế là đi lương làm giấy là được tốt của bà là nhìn xa không được nhưng mà nhìn gần thì là rất là rõ đấy cho nó thế là là ok rồi thế còn hơn trước là không nhìn thấy gì là đi đi đi, đi mò đường đấy. như bây giờ tốt hơn ờ, tốt hơn nhiều tốt chứ hơn nhiều. bây giờ mổ thôi mổ là mắt nhìn ờ, là đi lại dễ dàng rồi ừ. Mẹ cố, cố gắng thôi, bà bà cố gắng nghe nấu cơm chưa? Ờ. À, cơm bản cơm đi. Ờ, nấu cơm ăn chưa? Ôm món nó ra ăn nhỉ? Bé à, ui ở không một tàu chưa chỉ tao nó. Ờ, chỉ tao nó. Chúng mà đi ờ đi đi chợ về cho ăn. À, trường chúng là thế thì lấy thức ăn thì là nấu luôn thôi. Ờ, ờ non vâng. 안 내려. 안 넣어 뭐. 진짜 뭐야? 안 넣어 뭐. Trong mấy cái ờ, hoa này ờ, nó bảo được trước đấy chồng mà nhờ không phải nó có không nhớ chú đâu cơ nhờ hoa ấy nhờ <laughs> lâu lắm rồi à? hả à? tên là mai mà nhưng mà đi rất là tốt nhá nó đi ờ, trước là là ừ. trước là là là là bé hoa là không không không, không bắt không thể mổ được nữa mà mổ không thể ấy được các chị khám rất là buồn về cái chuyện đó thôi chỉ mỗi được mẹ thôi vị à, xem trên kênh cũng, cũng à, biết rồi mẹ là cũng à, đạt khoảng tám chín phần trăm là cũng là ok lắm rồi rồi ngày xưa đi làm đường phải mò mò mẫm đi đường bây giờ là đi bình thường cái là nhìn nhìn xa thì nó không không không được rõ thôi còn nhìn gần thì là rõ Đấy, nói chung là sinh hoạt bình thường rồi đây là gia đình đang ăn cơm hay gì? Ăn cơm Ồ, xem là gia đình ăn những cái gì này Cho mọi người xem nhà bé Hoa rất là khó khăn đấy Đấy, đấy, đấy con này chỉ ăn như này đây Cơm uh, nước lá rồi anh Sơn này Thấy không? Cơm nước lá này có gì đâu Không biết là cuộc sống em bé khổ rồi Trước rồi thì mình vào trực tiếp thì mình mới biết đâu khó khăn thế bảo bảo bà ấy làm gì ăn cơm nhà đình ăn cơm vâng ô không có điện rồi nhỉ cái hỏng rồi nó không lên có bảo hành đấy nhỉ nhưng mà lâu hả không khai à ừ ừ ừ cha à nó tụi nó cà phê này nữa chỉ số này. anh lo đấy nó là cuộc cái cái chứ nó nó mỏ mà ừ. nó mà bò này bên hoa lớn chưa Ê, mày nè tụi mình nhỏ như lỏ ra mày lỏ nó lỏ này lâu rồi lâu rồi anh em ra xem thì xem nhỉ tôi cho anh bạn đó là nắm đỡ sơn ra xem bò bên hoa tí nhỉ lớn như nào để xem Ô, ờ, đã... ăn cơm đi mọi người ăn ờ. cơm đi nào máu đi nó mỏ nó mỏ chứ nó ờ, nên nó lên mỏ nhiên đấy hoa nhá không ừ, ừ. là nếu mà ấy thì um, cháu để bảo là cô ấy lấy cái thịt hôm nãy à, anh mua với anh sơn đi mua nó ăn cho các cháu được không có ngày các cháu ờ, nó ở yên chị 그래서 뭐 혼자 보다 어 지메가 와 요또 야 와, còn cái nói tỉnh mà. Mấy chị máu mà đi uống. À. à để không đi. xem bò đấy. Bò em này, đẹp đẹp Hơi gầy. Con, con, con bò này kênh bản thân ờ, dân tộc ờ, hỗ trợ cho gia đình bé bé hoa này. Để để con bê. Ừ này được mấy tháng rồi nhỉ đấy tính nhá người tao chờ đi à miệt đó cái gì đi rồi được 8 tháng rồi đấy 8 tháng rồi trước chúng ta đã đẻ rồi là, à, gia đình là tốt rồi ờ mà lót thế chỉ lót này mà chứ mà này sợ nhói à Ừ. thế à ừ, chỉ lót sợ rồi sợ nó ít cái rồi thôi liền như à, bé tôi tôi nhẹ nên mà có ngày này tôi cũng bé tôi tôi nhẹ nên tôi tao hàng ngày này tôi cũng nên thì chỉ một chơi này một chơi à Vâng, cái này tôm bú thôi tăng hả? Cô chế nhá, giữ gìn sức khỏe nhá, hoa mai nhá. Vâng, vâng, Chú về nhá. Tôm bú tụi mình nhớ thôi tăng không? Thôi tăng không? Đấy nhá, con về nhá, con cháu nhá. mùi nhá. Chế nhá. Nào lên thăm. Có học nhá. Có học nhá. Ở đây đang nhau tôm cá tôm bú tên hả? Số tăng hả? Bây giờ về ờ, nhà xem ờ, nấu cơm nấu cơm ờ, ăn có gì là mấy nữa chiều chiều có gì uh, mai mình sẽ cùng với anh Sơn với lại cháu Xính đi uh, thăm một số hoàn cảnh gia đình rồi với uh, bà con ở trên uh, khu vực uh, mà thôn em em, em Xính này uh, sinh sống có gì mình sẽ chia sẻ với mọi người bà bà cụ này là cũng ở mình thôi đây chưa à nhưng mà nhà, nhà này có họ nhà bè nhà bố bé mai này. Ừ. bé hoa à? bà bà nội bé mai à, bé hoa ấy ừ đây à, đây là bà nội ấy. đây hộ này này ừ. trước là đi viện rồi gửi bò đây này ừ. cũng đẹp lợn xinh Ôi để được mấy đứa con nhỉ Đàn lợn nhỉ, ừ. xinh rồi phải bắp sao mình em đi thăm nhà bé Hoa về thì uh, cháu lại ăn cơm với nhau là cháu xính mẹ với thư gia thì hôm qua là đi um, đỡ để cho nhà bên kia thì mãi uống rượu bên kia là mãi này chưa về được <laughs> còn thắc bên kia muốn cháu xính ở nhà ô mà rau luộc mà rau xào anh sơn ừ để cho tí thôi tí thôi tí thôi tí thôi tiếp mày chơi vào à, thế được nhà chồng được không nó bật cái điều hòa ra <laughs> điều hòa <laughs> để uh, sang năm uh, à, lắp nhanh anh sơn nhé ô ốt này ớt đấy anh sơn ạ gió ờ, gió nên là ngâm ngâm kiểu ớt muối à, ấy. bán ở thị trấn này vào cũng trăm nghìn một một lấy lên một chai nhỏ nhỏ ấy cho như kiểu cây C, hai Như thế, Ừ Đấy, từng đấy là mấy uh, chú cháu và anh Sơn ấy, hụt vào bếp Bếp nó thổi hựng, nóng ở đây Mới uh, làm được uh, thức ăn chín Tiếc là Bitra lại lại không không không không về nhà được Đang bận việc ở bên uh, em Huân Mấy chú cháu là ngồi ăn cơm với nhau thôi chẳng có gì đâu Cũng uh, thịt rang Đấy, thịt à, ờ, à, hôm qua rau xào rau luộc ớt à, đồng bào hâm mông bạn ăn này là bạn ăn ờ, lâu lắm rồi đấy lâu. Ừ, từ lúc bắt đầu mà giang lên đây là cái bàn ăn của bí thư giàn như này đúng như này luôn Đấy, anh em cũng uh, cơm uh, tranh thủ tranh thủ, tranh thủ là anh em cũng uh, đi rồi đi cà phê panorama <laughs> anh anh biết, ngắm view đức đi ngắm chưa anh nhỉ chưa à, cà phê panorama chưa biết đâu để mà pì liềng biết biết chưa qua phim ảnh rồi đúng không ừ. nằm trong lại tứ đại đỉnh đèo của việt nam mà nổi tiếng Fadin, Pì Hồ, Mã Pì Liang, Khao Phạ và đi là chỉ anh anh thổ đấy em muốn đi lắm mấy cái điều ấy Ủa mấy cái ừ. mấy cái máy năng lượng sạc trong này là hỏng hết nhỉ đấy Thôi cơm đi anh Sơn ừ. Thôi, được uh, mấy anh uh, cháu anh em cũng uh, mời tất cả quý vị khán giả trên kênh và Sa Trường Giang là dùng uh, bữa trưa của anh em nhé Xin mời Mời cả nhà nhá ờ. Mời Ừ. chính là cũng được rất nhiều cô bác hỏi thăm đấy à, đẹp trai ừ, hơn trước rồi đẹp trai Hàn Quốc luôn và mắt cũng cũng ờ, đỡ rồi ổn chứ à, ờ, cũng yên tâm ừ. sang thăm nhà bé Hoa thì thấy ừ, Hoa là cũng khỏe chỉ là mọi người có tin đồn là ai hỏi Giang là bé Hoa sắp lấy chồng à thì nãy con sang hỏi mẹ bé thì là không phải thôi nhá ừ, quý vị ờ, khán giả là có thắc mắc rau cải à, mèo này ngon nhỉ thơm luôn sơn nhỉ phải bắp cải mèo đâu ừ. nhưng mà trồng ở trên đồng bào ngon cái đất nữa Well, chưa quấn Có cái cải mèo thì nó nóng quá nó quấn được ừ. mười nóng không? Ừ. cũng được đấy lạnh ờ, nó quấn ừ. ăn đi chính ăn đi ừ. ăn cho nó ấy đi mỡ ớt không cay cho mà ờ. mẹ mẹ mẹ thư già đi đỡ rẻ hôm qua <laughs> chưa chưa về nhà được lâu không cay mới được cay mắc ừ có là không phải có gió đều nhau không ngon đấy cay à? ừ hả ừ. có gió mùa chợ ngon lắm ừ anh mua một trăm nghìn mà nó đây trăm nghìn mà ăn thơm cái quả là xíu quá quả to quả phải nhỏ hơn cháu ạ nhỏ nữa ừ. nó là kiểu thịt thiên này mà nhá cầm muối nó quắt vào nó không lở to như này đâu nó quắt vào sợ là bắn bơ sao nhỉ ừ. bất giảm à, à, à, không được à, kiểu mà qua lớp về xong đấy là thăm đi giả quá à minh minh rồi đi qua minh rồi rẽ con đường lên Mmm, you ăn